Xin chào mọi người, đây là bồ câu gà Mỹ nha Đây, bồ gà Mỹ ở kênh nông dâu đồng dầu của mình Đây là cặp màu à, nâu đỏ nha mọi người Ở đây thì à, mình à, làm cái lồng nó cũng khá là to để phù hợp với chim bồ câu gà Mỹ Đây là những cặp là đang sinh sản á Mọi người thấy là này có trứng này Bồ câu gà Mỹ thì mình tự ấp luôn nha nó tự ấp luôn đây màu nâu đỏ to mọi người đây là giống à, bồ câu à, to nhất hiện nay nhé kích thước khủng của nó khi mà mình nuôi mà nó tầm khoảng 1 đến 2 à, năm á là khoảng 1 kg một con nhé, Là trung bình là cân nặng của nó là thuộc dạng là nặng nhất còn khi mà cái à, dạng mà à, đẻ lứa đầu tiên á, thì một con của nó thì nằm khoảng là 7 đến 8 lạng thôi à, cho mọi người con một con màu vàng rơm này đây là màu vàng rơm nhé cho mọi người thấy là cái cái mình của nó này to và dài và nhìn không có gì gà cả đây cái mình của bún vàng Mỹ rất là to và dài nha màu nâu đỏ thì đương nhiên là màu là hút hàng nhất hiện nay rồi đây là chim à, đó là mọi người nuôi để làm thứ nhất là làm à, cảnh để phong thủy á thì rất là tốt và ở trại mình thì cái giống bồ câu gò Mỹ này là phải nói là hút hàng và cháy hàng luôn á có những thời điểm là mình không có chim bồ câu gò Mỹ để bán luôn đây ở trên cũng là cặp bồ câu à, vàng rơm này cặp này thì à, thì đang ấp mình cho ấp luôn giá của bồ câu gà Mỹ thì nó nó cao hơn những loại bồ câu khác rất là nhiều nha mọi người tại vì cái kích thước của nó mà độ to và ở mọi người để ở cái à, cái cổ của nó cái lông máu của nó trông rất là đẹp nó óng ánh ánh óng ánh nhá là cái bộ khung của nó phải nói là tuyệt vời luôn đây cho mọi người xem con trống rồi này mình dài bộ khung cao to lông cánh dài nhá cặp này thì cũng đang ấp này đang ấp trứng á còn đây cặp này là đang à, nuôi con này nhiều người nói là chim cúc gà Mỹ đẻ với nuôi con là không khéo nhưng mà mình à, làm cái video này <laughs> chắc là mình sẽ à, lật ngược lại tất cả những cái ý kiến cho rằng bồ câu gà Mỹ nuôi con không khéo đây cho mọi người xem này đây là chim ra ràng của bồ câu gà Mỹ nha hai con con này thì tầm khoảng được à, hai uh, chục ngày thôi nhá mọi người thấy to không đây là con chim trống này con này ăn dữ dội nha nhưng mà dù có ăn dữ đến chừng nào đi chăng nữa thì ở trại mình thì vẫn theo khẩu phần ăn nghĩa là một bữa ăn chỉ cho là hai nắm thôi hai nắm tay á chứ mình không cho hơn ăn hơn thì nó sẽ bị hư giống nha đây chim la ràng này và mình à, nghĩ là ví dụ như là chim bồ câu la ràng mà thuộc cái bồ câu cà mỹ này chỉ cần nấu hai con chim la ràng thôi thì sẽ phục vụ mùa ờ, là cho cả gia đình đó đây. rất là to và cũng ờ, đang tập ăn luôn chim bồ câu cà mỹ thì nó tập ăn sớm nha mặc dù là con còn đang rất nhỏ nhưng mà ở bên trong con mái đang ấp hai trứng nha ấp rất khéo luôn nên mình nói là à, cái video này thì mình sẽ lật ngược lại tất cả những cái à, ý kiến cho thằng chim bồ câu gò mỹ để con thưa với con không khéo chim đa ràng của bồ câu gà Mỹ thì à, nó à, trong lượng của nó thì tầm khoảng trên 6 lạng mọi người một con là 6 lạng đó nha nó to hơn bồ câu Thái và cái à, màu lông nâu đỏ của bồ câu gà Mỹ là cái màu thịnh hành nhất hiện nay luôn người chọn nuôi nhiều nhất nuôi để phong thủy đó Đấy, cái này là đòi bố mẹ là bón cho ăn này mặc dù là cũng đang tập ăn đó nhưng mà vẫn à, đòi bố mẹ bón Đấy, cho mọi người xem này. đó đây là đại gia đình bồ câu à, gà mỹ mình rất là thích bồ câu gà mỹ nha mặc dù ở trại mình là chuyên về bồ câu titan thái siêu thịt cái loại nuôi à, phát triển kinh doanh phải nói là đỉnh cao nhất hiện nay ấy, là bồ câu ti à, tân thái siêu thịt nhưng mà mình vẫn rất là thích bồ câu gà mỹ còn cặp bên này là đang à, gù nhau này yêu nhau đó cặp này thì phải nói là rất khủng rồi con trống của nó là siêu to con trống của nó là đạt kích thước là một một ký một con này đó đây con trống đây mọi người này con này là đẻ rồi bây giờ là đang à, chuẩn bị đẻ lại nằm ổ là mình biết rồi còn đây là nuôi con nhưng mà đã đẻ lại từ rất sớm đây là những cặp đang tự ấp tự ấp hết con trống này thì khỏi bàn rồi đây review một tí cho mọi người xem mình thì không áp dụng lưới hương phân mình để ỉa từ trên xuống dưới luôn và nhiều anh em hỏi mình là nuôi như vậy thì à, nó có ỉa dính người nhau không đây như <laughs> cho anh em xem video luôn từ lồng trên đến lồng dưới đều chim rất là sạch đây trống này khổng lồ thì đây phân ở dưới cũng rất là khô nha không có hôi nha đây là hệ thống hút tự động này này nó, nó ăn xong nó, nó hành nhả cám vào thì mọi người lau nó sạch một chút chim mua vào mỹ ăn gì nó cũng ăn như cô thái thôi mọi người cám trộn với bắp rồi một tí video để cho mọi người hình dung thêm về bồ câu gà mỹ cho những người mà hay nói là bồ câu gà mỹ nuôi con không khéo vậy đó Rồi, tạm biệt tất cả mọi người nha hy vọng mọi người à, ủng hộ kênh à, youtube nông dân làm giàu và anh em nào mà cần à, giống hay là gì đó thì cứ alo cho mình hoặc là kết bạn zalo 096 114 2323 luôn số thoại của mình mình thì có zalo facebook với website luôn á website của mình là công khai đấy nha mọi người nông dân làm giàu com nha thì bây giờ mình tại vì mình hoàn thiện lại các hệ sinh thái của mình hết á là mình để nó đồng bộ luôn để mọi người tìm cho cho nó dễ là nông dân làm giàu com nha mọi người mọi người lên đó là à, theo dõi những cái thông tin cũng như video của mình ở trên YouTube con này đặt kích thước một ký rồi đó còn con mái thì đang chuẩn bị đẻ đó hết à, trên à, màn ảnh mọi người có thể thấy là đây là rất là nhiều chim bông vàng Mỹ luôn mình có thể nói là chắc chỉ ở có trại của mình mới có được những hình ảnh như thế này và đây là bồ câu gà Mỹ rặc mọi người nhé ở trại mình là không có xài hàng lai và những uh, cặp này là mình sẽ uh, chuyển đi uh, cho khách có ở trại mình hiện tại là chim bông vàng mỹ rất là nhiều có hàng à, hàng trăm cặp như thế này mọi người ạ và cái bộ khung của con chim bông vàng mỹ ở trại mình thì khỏi phải phải nói rồi nó rất là đẹp và to thì bộ câu gòng Mỹ thì cái dòng mà ưa chuộng nhất hiện nay đó, đó đó là cái màu nâu đỏ đấy mọi người này thấy này thấy khủng khiếp không